Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Viết Tập 8 Ngày hôm nay mình có mang đến đây một chiếc máy mà nếu mà thoạt nhìn qua thì à, mình cứ tưởng đây là Dell Precision 5530 mà anh Phong Ducati đã làm review cách đây vài tuần à, Nhưng khi được anh Phong giao cho chiếc máy này hợp với nhu cầu của em đấy Dùng thử review đi mình mới biết Hóa ra đây là XPS có dòng phân khúc laptop 15 inch Có viền màn hình siêu mỏng kèm theo đó là cấu hình rất khủng và hiệu năng tương ứng cũng rất rất là mạnh Tất cả đều hiệu tủ ở Dell XPS 9570 2018 đang có ở trên bàn mình đây. Hãy cùng mình khám phá chi tiết về chiếc laptop thú vị này ngay trong video này nhé! Đầu tiên là về màn hình. Về Dell XPS thì ờ, các bạn đã quá quen thuộc với màn hình không viền, rất là sexy và đẹp mắt phải không nào? Cảm giác khi xem các video bom tấn, hình ảnh các diễn viên như sắp nhảy ra khỏi màn hình vậy. Thực sự là rất là đã mắt khi giải trí trên màn hình này. Với màn hình là 15,6 inch, nhưng viền màn hình Infinity Edge siêu mỏng nên tổng thể cảm giác như là một chiếc laptop phổ thông 14 inch vậy. Phiên bản option mình đang có là Full HD 1920 x 1080 pixel với độ chuẩn màu sắc đạt 96% sRGB, 62% iRGB, độ sáng là 413 nits. Nếu các bạn thích màn hình hiển thị tốt hơn nữa thì có thể cân nhắc tới phiên bản màn hình 4K 3840 x 2160 pixel với độ chuẩn màu sắc đạt 99% sRGB, 71,2% ADRGB, độ sáng đạt 494 nits. Màn hình 4K thì sẽ cần có thêm cảm ứng. Cá nhân mình thì sẽ khuyên các bạn nên chọn màn hình Full HD là tối ưu nhất và cũng tiết kiệm chi phí hơn. Hình ảnh hiển thị của Dell XPS 9570 này rất là xuất sắc, tất cả đều chính xác, gần như tuyệt đối nếu so sánh với màn hình iPhone mà mình đang dùng ở đây. À, chiếc máy này có độ sáng rất là cao, giúp làm việc ở ngoài trời nắng khi có ánh sáng phản chiếu vào cũng là một lợi thế cho chiếc máy này. Nói về các cổng kết nối, điểm cộng của dòng XPS 15 này so với các dòng XPS 13 chính là trang bị đầy đủ các cổng kết nối, giúp cho công việc thuận tiện hơn. Cạnh trái là cổng sạc một USB 3.0, một HDMI, một Thunderbolt 3 có thể sạc luôn, một jack audio 3.5. Phía cạnh phải là một khe thẻ nhớ SD, một USB 3.0, và tiếp theo là một đèn LED hiển thị thời lượng pin. Phía cạnh sau là khe tản nhiệt được giấu kín ở phía bản lề rất là tinh tế. Hiệu năng chính là điều mà mình rất rất ấn tượng ở chiếc máy này. Máy được trang bị nhiều tùy chọn option Core i5 và Core i7 thế hệ thứ 8. Phiên bản mình đang có ở đây là phiên bản khá là phổ thông, không quá yếu, không quá mạnh và được đại đa số người dùng lựa chọn trên trang chủ của Dell. Và mình cũng có thống kê được từ các anh chị bán hàng bên cửa hàng Vietech 88. À, cụ thể là máy được trang bị CPU Core i7 8750H, 6 nhân 12 luồng, xung nhịp 2.2 đến 4.1 GHz, RAM 16GB DDR4 bus 2666 MHz với hai thanh cắm RAM có thể up to tối đa 32GB. Ổ cứng SSD với nhiều tùy chọn, máy mình đang có là SSD 1T với tốc độ ổ cứng đọc và ghi rất khủng, lần lượt là gần 1,5 Gbps trên giây và 600 mb trên giây. Cạc gồm hai cạc chạy song song là cạc Onintel UHD Graphics 630 và cạc rời NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mark-Q với VRAM là 4GB GDDR5. Ờ, mình có test thử điểm 3D Max 11 của GPU thì GTX 1050 Ti Mark-Q sẽ cho điểm số kém hơn so với GTX 1060 nhưng vẫn mạnh hơn GTX 1050 Ti và GTX 1050 phiên bản laptop. Cụ thể thì các bạn tham khảo trong bản thông số ngay sau đây nhé. Như vậy là mới chỉ điểm qua thông số thôi mà mình cũng đã rất là ấn tượng rồi. Vậy nên là mình đã phải test thử làm việc với Premiere để xem như thế nào. Vẫn là Project Test gần 7GB, render video Full HD gần 9 phút. Khi mở Project thì máy chạy loát phải nói là siêu tốc luôn, nhanh tức thì. Mọi thao tác làm việc Premiere đều rất là nhanh kể cả ở chế độ Review Full đi chăng nữa. À, như các bạn thấy trên màn hình, Project Test có thể có rất nhiều các hiệu ứng effect à, nhưng máy vẫn chạy loát rất mượt. Mình cho render thì kết quả khá là bất ngờ. 9570 chỉ mất 9 phút 46 giây để hoàn thành bài thi render. Nhiệt độ CPU luôn duy trì ở mức 90 độ C, có thể đạt đỉnh là 96 độ. Xung nhịp duy trì ở mức 3.0 GHz. Nhiệt độ GPU duy trì ở mức loanh quanh 74 độ C. Phải nói thực sự là chiếc máy XPS 9570 này render video nhanh, vượt xa kỳ vọng của mình. Tuy nhiên thì nhiệt độ CPU duy trì ở mức khá là cao, do đó mà mình khuyến cáo các bạn là nếu có sử dụng chiếc máy này làm multimedia thì chỉ render 1 đến 2 video project trên một ngày thôi. Chứ nếu mà dùng máy để render liên tục thì CPU cứ duy trì ở mức 96 độ thì chắc chắn là sẽ sớm hỏng. Hoặc là nếu bạn muốn hardcore làm việc render đồ họa nhiều thì cần phải nâng cấp tới dùng workstation ví dụ như là Dell Precision 7730 hay là 7530 chẳng hạn. Tiếp theo là mình sẽ test game chiếc máy này. Bởi cấu hình của máy khá là khủng nên mình đã phải hỏi mấy anh cameraman về à, cài tất cả tựa game hot hiện nay để test cho các bạn. Đầu tiên là với LL thì máy có FPS rất cao 220, nhiệt độ CPU là 76 độ C. Khi combat thì FPS tụt giảm chỉ còn 150 FPS, CPU lên tới 92 độ. Với game bắn súng CSGO thì GPU duy trì ở mức 72 độ C, CPU là 77 độ C, FPS duy trì ở mức 69 độ C. Cuối cùng là mình test thử với PUBG, một game rất ngốn cấu hình để xem có chơi được không. Và kết quả là ở chế độ mặc định thì FPS duy trì ở mức 48 đến 60 FPS, có hiện tượng hơi giật nhẹ. Nhiệt độ CPU khoảng 88 đến 97 độ C, nhiệt độ GPU là 74 độ C. Khi mình giảm cài đặt xuống, cấu hình thấp thì FPS duy trì ở mức 58 đến 60 FPS rất là ổn định. Nhiệt độ CPU chỉ 80 đến 91 độ. GPU là 74 độ C. Do đó mà máy XPS 9570 này vẫn chơi được PUBG ok, mượt mà ở thiết lập thấp các bạn nhé. Và tiếp theo mình sẽ nói về phần pin. XPS 9570 được trang bị một viên pin cực khủng lên tới 97W. Do đó mà thời gian dùng máy rất là tốt. Nếu sử dụng máy hỗn hợp với tất cả các tác vụ văn phòng thì máy trụ được 9 đến 10 tiếng, đáp ứng trọn vẹn một ngày làm việc từ sáng đến tối của mình. Còn nếu làm tác vụ edit video liên tục thì máy sẽ trụ được khoảng 5 đến 6 tiếng. Các bạn cũng nên cắm sạc máy khi edit video nặng để đảm bảo hiệu năng của máy là 100% công suất. Vừa rồi là 4 điều mà mình rất rất ấn tượng ở chiếc máy Dell XPS 9570 này. Tuy nhiên thì không có một chiếc laptop nào là hoàn hảo 100% cả và mình cũng đã tìm ra một vài điểm trừ nhỏ ở trên chiếc máy này. Đầu tiên, đó là bàn phím của máy được ở ờ, BI nguyên từ máy XPS9370 lên. Touchpad thì được làm to hơn so với 9370, nhưng tổng thể thì touchpad của 9570 vẫn khá là nhỏ. À, mặc dù đây là một ờ, dòng máy cao cấp, nhưng cặp loa của máy à, không hướng trực tiếp về phía người dùng như các máy MacBook Pro hay là máy HP Spectre, nên mình cũng không đánh giá cao loa của 9570. Chất lượng âm thanh thì cũng chỉ ở mức khá. Thiết kế của máy cũng tương tự như các thế hệ đàn anh trước và cũng y hệt như là XPS 9370. Vẫn là vỏ không kim loại quanh thân máy, chiếu nghỉ và bàn phím và có sợi carbon không bám mồ hôi vân tay. À, mình kỳ vọng là sẽ có thêm điểm nhấn mạ inox như là HP Spectre hay là logo phát sáng như ThinkPad chẳng hạn để giúp cho chiếc máy XPS9570 này sang trọng và tiệm cận sự đẳng cấp hơn nữa. Vì dù sao thì XPS 15 cũng đang là dòng Ultrabook cao cấp nhất của Dell, không có lý do gì mà Dell không chăm chút kỹ hơn cho chiếc máy này cả. Có một điều nữa đó là vì đây là một chiếc máy làm từ chất liệu nhôm nguyên khối nên là tổng thể thì trọng lượng của máy cũng khá là nặng, gần 2kg. Do đó mà cảm giác cầm máy rất là chắc chắn. Một số tính năng khác Ờ, của chiếc máy này đó là XP9570 còn trang bị thêm tính năng mở khóa bằng vân tay fingerprint Khá là đáng tiếc là option mình có ở đây lại không được trang bị mở khóa bằng khuôn mặt Windows Hello Tổng kết lại, tất cả những gì người dùng multimedia thiên về edit video đồ họa 2D, người dùng lập trình công nghệ thông tin, code IT, ở người dùng văn phòng chuyên nghiệp thì cần chiếc máy đeo XPS 9570 đều đáp ứng rất là tốt. Vậy thì những điểm mạnh và nhược điểm trên bạn có lựa chọn chiếc máy 9570 này hay không? Hãy comment ý kiến của bạn và thảo luận cùng mình ở phía dưới video này nhé! Và cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo!